chư phật bồ tát biết được nên dạy cho chúng ta định lực này là căn bản tất cả thiện pháp của thế xuất thế gian bất luận học gì học pháp thế xuất thế gian chỉ cần dùng định tâm để học đều có thể học thật tốt học thành công tâm nông nổi dù người thầy có giỏi cách mấy cũng đành chịu ta không thể tiếp thu Tổ sư Ấn Quang nói thành kính Thành kính chính là định Công phu thành kính càng sâu Thì định lực sẽ càng sâu Bởi vậy Đức Phật biết Chư thiền định Thiền định rất nhiều Có nhân thiên thiền định Thế gian thiền định Trong kinh Đức Phật thường nói tứ thiền bát định Đây là thiền định thế gian Quả bao của tứ thiền ở Tứ Thiền Thiên Tứ Thiền có mười tám tầng trời Gọi là sắc giới Tứ thiền định là nhân của sát giới Bát định còn có tứ không định Tứ không định là định của vô sát giới Thâm sâu hơn tứ thiền Định của nhân gian cao nhất có thể giúp ta đến tầng trời thứ năm tầng trời thứ sáu của dục giới trời giả ma trở lên đều phải tu định công không có định công không đến được đó điều này đức phật đều biết ta tu đến gì công phu như thế nào ta đi về đâu ngài đều biết hết Chỉ dựa vào phước báo thôi Không có định công Cao nhất chỉ sanh đến được trời đau lợi Nên tứ dương thiên, đau lợi thiên không cần tu định Tu phước là có thể đến đó được Tu được phước báo lớn Nhân gian không có phước báo này Quái trời có Như vậy ta sẽ chọn lên quái trời Không ở nhân gian Định có tà định, có chánh định Yêu ma quỷ quái có định A tu la và la sát cũng có định Nếu không có định công Họ làm điều bất thiện cũng không làm thành công đều phải có định chiến tranh là đánh trận gì đánh định lực của chủ soái hai quân định lực người nào mạnh họ sẽ đánh thắng trận cho nên Đại thiện đại ác Họ cũng có định Những điều này Phật Bồ Tát đều rõ ràng Cái gọi là Đạo cao một thứ Ma cao một trượng Nếu ma không có định làm sao được Phật có định có thể thắng ma Nhưng Phật không ở nhân gian phật ở thế giới tha phương ngày nay ma định định lực thông thường như chúng ta không địch lại nên bị ma khống chế phải gặp thiên tai nếu chúng ta thật sự tu hành theo phật pháp định lực của ta cao hơn họ họ sẽ ra đi tự nhiên xa rời Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới cực lạc Không có định không được Vấn đề phiền phức quá nhiều Nếu có định lực Sẽ không bị ảnh hưởng Định ở đâu? Định vào trong câu Phật hiệu Ngoài câu Phật hiệu này ra đều buông bỏ hết Sẽ không bị quấy nhiễu Quấy nhiễu ta điều gì? Ta vẫn còn tham sân si mạng nghi Thì họ quấy phá ta được Nếu như không có tham sân si mạng nghi Họ đành chịu không có cách nào phá được Tham sân si mạng nghi giống như đánh trận vậy trong nhà chúng ta có nội gián Bên ngoài có cường địch Họ câu thông chúng ta không còn cách nào khác Bên trong tôi không có nội gián Bên ngoài dù lớn mạnh đến mấy Cũng không công kích được Nên cần phải đoạn tận tham sân si mạng nghi Buông bỏ tự tư tự lợi Thì ma không làm gì được nếu ta còn tham sống sợ chứ Thì ma có cách để phá Ta không cần thân mạng này Thì ma cũng hết cách Không quấy phá được Họ sẽ không tìm đến nữa Không những họ không hiếp đáp Mà còn rất tôn trọng Khâm phục chúng ta Nếu thật sự buông được Biết được đâu là thật đâu là giả Họ khâm phục chúng ta Thanh văn có thiền định của thanh văn Duyên giả có thiền định của duyên giả Bồ Tát có thiền định của Bồ Tát Tám dạng bốn ngàn pháp môn Là tám dạng bốn ngàn loại thiền định Thiền định đều giống nhau Vì sao có tám dạng bốn ngàn loại Tám dạng bốn ngàn phương pháp tu thiền định khác nhau Như vậy ta nên biết rằng Ngày nay ta niệm câu A-di-đà Phật này Trì danh phải chăng là tu thiền định? Đúng vậy Chúng ta dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để tu thiền định Điều này trong Đại Tập Kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Niệm Phật Là thiền định cao nhất Trong kinh nói Thiền vô thượng thậm thâm di diệu Đức Phật dùng câu này để nói Trì danh niệm Phật Là thiền vô thượng thậm thâm di diệu Nên có thể được định Sự nhất tâm bất loạn Là đại định Lý nhất tâm bất loạn Là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Lý nhất tâm bất loạn Sanh vào khỏi thật báo trang nghiêm Cùng một cảnh giới với đại triệt đại ngộ trong thiền tông Cũng ngang bậc với đại khai viên dạy của giáo môn Công phu thành phiến Là thiền định thấp nhất của người niệm Phật Thấp nhất Nhưng chắc chắn được sanh tịnh độ Vô cùng lợi ích Công phu thành phiến là sao? Từ sáng đến tối trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không hề có tạp niệm Đây gọi là công phu thành phiên Là thiền định thấp nhất Niệm Phật ta muội là thấp nhất Sự nhất tâm không giống nhau Sự nhất tâm nghĩa là đã đoạn tận kiến tư phiền não Cảnh giới của họ bằng A-la-hán Bằng Bồ Tát Thất Tín Dị Trong Kinh Hoa Nghiêm Công phu này rất sâu Giảng sanh thế giới cực lạc là cõi phương tiện hữu dư Không sanh vào cõi đồng cư Công phu thành phiến sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Trong này cũng có tam bối cử phẩm Thượng bối giảng sanh Đây là thượng tam bối Thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm Tự tại giảng sanh Trong đời này chúng ta gặp được nhân duyên này Nhân duyên này cũng là trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Chúng ta đã gặp được Gặp được nếu không bắt đầu tu hành sẽ không kịp Thời gian một năm là đủ Chúng ta phải buông bỏ Toàn tâm toàn ý buông bỏ Buông bỏ tất cả Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Một câu Phật hiệu Như vậy là đúng Học kinh giáo Chính là bộ kinh vô lượng thọ này Muốn học các kinh luận khác Đến thế giới cực lạc rồi học Thế giới cực lạc có hoàn cảnh tốt Có thầy giáo giỏi Muốn học gì thì học Ở đây không có thiện tri thức Ở trước chúng ta nói về vấn đề thiện tri thức suốt 8 tiên, Quả thật không dễ gặp được Tu học có thành tựu hay chăng Mấu chốt ở vị thiện tri thức Người thầy Nếu không có người thầy giỏi Phải làm sao Cổ nhân là bất đắc dĩ Tìm không được chân thiện tri thức Mới tìm đến cổ nhân Làm đệ tử tư thuộc của cổ nhân Cũng không dễ Phải cần nghị lực phi thường Vì sao vậy? Vì không ai dạy Không ai đốc thúc ta Hoàn toàn là tự động tự phát tự giác tự ngộ nương vào cổ nhân tự học cổ nhân cũng thành công nếu không đầy đủ điều kiện này tự động tự phát tinh tấn không giải đãi vậy thì đành chịu không thể thành tựu được Bởi vậy rất khó, thật sự là khó. Trí lược giải thoát tam muội Giải thoát là tác dụng của tam muội có định công sẽ giải thoát Giải là gì? Giải là giải trừ mê hoặc Thoát là thoát ly sanh tử Thoát cũng chính là buông bỏ Giải nghĩa là nhìn thấu Thoát nghĩa là buông bỏ Công phu thật sự Sau cùng vẫn quy về nhìn thấu Buông bỏ Nhìn thấu suốt Nhất định buông bỏ Điều này vô cùng quan trọng Đừng để sanh ra cách nhìn sai lầm ở trong đi Điều này rất quan trọng Chưa buông bỏ nghĩa là chưa nhìn thấu Nghĩa là chưa hiểu một cách thấu triệt Như vậy chúng ta cần phải chuyên tâm nhiều hơn nữa Đối với kinh điển Thật sự thấu triệt rồi Có thể không cần đến kim giáo Một câu Phật hiểu là Thành tựu viên mãn Bởi thì hiện tại kinh giáo vẫn có tác dụng lớn đối với chúng ta Thường nghe kinh giáo sẽ giúp chúng ta nhắc nhở chúng ta Công phu thật sự ở chỗ buông bỏ nếu buông bỏ một phần sẽ thâm nhập thêm một phần vào kinh giáo Buông bỏ hai phần thì thâm nhập thêm hai phần Không giống nhau Chưa buông bỏ được thì hãy nghe kinh thật thuần thuộc Nhưng vẫn chưa thâm nhập Nên nó vẫn chưa khởi tác dụng Chỉ trồng chút ít thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi Ngay trong đời này không được lợi ích Ngày nay chúng ta nói tu hành Thế nào là tu hành chân chánh? Luôn để Phật A-di-đà trong tâm Chính là tu hành chân chánh Làm nhẹ quan niệm về cái ta Quan niệm tự tư Tốt nhất là quên hết tất cả Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Công đức câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn Sức mạnh này rất lớn Chúng ta dùng chân tâm để niệm Phật Sẽ kết nối được với công đức 48 nguyện Và năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà Dùng chân tâm niệm Phật Sản sinh ra sức mạnh rất lớn Mà địa cầu thì quá nhỏ Chút thiên tai này có đáng là gì Chúng ta có thể hiểu được đạo lý này Chúng ta tin câu nói này Chỉ cần chúng ta đoàn chánh tâm niệm không có tà niệm những gì bất thiện những gì có hại những gì có độc như tự tư tự lợi là độc bệnh đừng cần nó danh gian lợi dưỡng tham sân si mạng những bất thiện này chúng ta phải buông bỏ hết khởi tâm động niệm đều là phật a di đà a di đà phật chúng ta đọc kinh định đoạn này đã hiểu là thiện trong các điều thiện không có gì thiện hơn đây là cương lĩnh chung nguyên tắc chung của tất cả thiện pháp thế gian xuất thế gian niệm phật a di đà là đồng nghĩa nói tất cả các điều thiện mà hết thể chư phật trong mười phương ba đời tu được được bao hàm trong đó không có gì thiện hơn niệm phật người niệm phật chúng ta không biết điều này Cho nên khi giảng giải ở đoạn trước Tôi đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu Phật A-di-đà mở công ty ở thế giới cực lạ, vốn của Ngài Chính là 48 nguyện và năm kiếp tu hành Ngày nay chúng ta niệm Phật A-di-đà Nghĩa là đang đầu tư vào công ty này Chúng ta niệm một danh hiệu Phật là đầu tư vào một cổ phiếu Khi chúng ta toàn tâm toàn lực niệm Tức là đang gia nhập cổ đông Thế giới cực lạc là của ai? Của Phật A-di-đà Chúng ta cũng có phần Đây hoàn toàn là sự thật Trong hệ niệm Phật sự Thiền sư Trung Phong nói Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi ở đây tức là tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Là một không phải hai Nếu thật sự hiểu được đạo lý này Sẽ buông bỏ được tất cả Toàn tâm niệm Phật Niệm đến trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài ra không còn gì cả Như vậy là kết nối được với Phật A-di-đà Tiếp nối được tin tức Nên Phật A-di-đà đến Vấn đề này Người thường chúng ta có thể nói Người người đều làm được Vậy tại sao chúng ta không hành trì Chúng ta còn lưu luyện thế gian này Chưa muốn ra đi Tưởng chừng như rất đáng nể Là Bồ Tát, Phát tâm Bồ Tát Chúng sanh khổ như vậy ta phải độ họ Thật ra không phải độ chúng sanh Mà do lưu luyến thế gian này Vẫn còn tình chấp chưa buông được Đây là lời thật Nên chúng ta phải hiểu được bản thân mình Nghiệp chướng nặng chưa hiểu rõ chân tướng sự thật Chưa thật sự buông bỏ Thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch Họ làm sao không buông bỏ được Làm gì có đạo lý Chỉ còn một chút buông không được Đó nghĩa là nhắc nhở bản thân Chúng ta lập tức cảnh giác được Tôi vẫn chưa buông bỏ Tôi vẫn chưa tin thật Tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng Hiểu rõ rồi sẽ không cần gì nữa Không cần gì cả Tất cả đều được đại tự tại Không có bất cứ lo lắng gì Không có bất cứ vọng tưởng nào Quét sạch tất cả những điều được mất Chỉ có một câu danh hiệu Một câu A-di-đà Phật Danh hiệu Phật A-di-đà nối tiếp câu này đến câu khác Nên cảm ứng không thể nghĩ bàn Tôi muốn đi Tôi không muốn ở lại thế gian này Như vậy mới thật sự đi được Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn